quá tuyệt vời Ui dồi, súng ngắm lại còn rừng chạy đâu nhỉ clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nhé anh em Dạo này à, thì à, rất nhiều clip của mình bị mấy thằng cửa hó nó đào loát lại xong rồi úp lên Xong rồi đăng số điện thoại bán cho anh em Không biết là nó đào đâu ra con chim để bán cho anh em nữa mùi ờ, vẫn ờ, đang phai lông là chưa thể nhiệt hết cỡ lại không sập nhỉ két cầu tựa ô khỉ nhỉ Ô khỉ kết cầu tử mất rồi kệ cho nó đánh nhau nó phê xong hết kẹt cầu tử nha anh em nào em máy làm sao nào clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Ok Kẹt thì vẫn chết thôi X3 rồi anh em ạ Đây